Với lịch sử hình thành và phát triển hơn 300 năm, thành phố Sa Đéc đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp, là trung tâm tài chính, giáo dục, văn hóa và du lịch khu vực phía Nam của tỉnh. Những lợi thế đó đã tạo ra nguồn lực dồi dào để đầu tư cho phát triển, nhất là cơ sở vật chất các ngành học, bậc học, trong đó có trường tiểu học Vĩnh Phước tạo tiền đề vững chắc để ngày hôm nay ngôi trường này luôn tự tin vững bước, khẳng định được mình trong sự nghiệp trồng người, những chủ nhân tương lai của đất nước. Trường Tiểu học Vĩnh Phước được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2014. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, sự quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng lòng chung sức của cán bộ giáo viên và nhân dân địa phương, cơ sở vật chất của trường không ngừng được tăng cường, đảm bảo quy mô trường lớp theo hướng đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng tốt nhất cho gần 700 học sinh các khối lớp. Có được ngôi trường hiện đại khang trang như ngày hôm nay, biết bao công sức, giọt mồ hôi đổ xuống, nhưng trong lòng mỗi thầy cô giáo và học sinh nơi đây đều thấy tự hào về ngôi trường này. Mỗi một công trình, dù nhỏ bé hay lớn lao, đều có những bàn tay khối óc nhiệt huyết của họ với nỗ lực làm thay đổi diện mạo ngôi trường khang trang hiện đại thân thiện. Từ những khó khăn bước đầu khi mới thành lập, nhà trường đã nỗ lực xây dựng đội ngũ giáo viên tâm huyết, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp. Nhà trường có đầy đủ bộ máy quản lý theo quy định. Các hoạt động hành chính được tổ chức và quản lý tốt. Công tác tổ chức đảng, đoàn thể được củng cố và phát triển qua từng năm học. Có phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông. Chi bộ, ban giám hiệu nhà trường luôn trăn trở tìm các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, sáng về tâm đức, sâu về chuyên môn, giỏi về tay nghề, thực sự là phương châm, là kim chỉ nam cho hoạt động cán bộ giáo viên nhà trường. Do đó, công tác tổ chức quản lý của trường tiểu học Vĩnh Phước trong những năm qua được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, có cơ cấu tổ chức bộ máy, số lớp, số học sinh theo quy định của điều lệ trường tiểu học Chi bộ đảng đã lãnh đạo và điều hành chặt chẽ mọi hoạt động của các tổ chức quần chúng trong nhà trường. Do đó, trong các năm, chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ cùng sự chung sức chung lòng của tập thể giáo viên góp phần làm nên thành tích chung của nhà trường. Hiện trường có 20 lớp dạy học 2 buổi trên ngày với 28 giáo viên, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn trở lên. Ban giám hiệu nhà trường có trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có năng lực quản lý tốt, nhiều năm liền, lãnh đạo trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được tập thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh tín nhiệm. Những năm qua, nhà trường luôn chú trọng đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, gắn đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt với các phong trào, cuộc vận động lớn của ngành. Qua đó, đã có nhiều phương pháp giảng dạy hay, sáng tạo, được nhà trường đúc rút nhân rộng, đồng thời quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện để giáo viên nâng cao tay nghề. Do đó, số lượng giáo viên giỏi từ cấp thành phố trở lên chiếm 96,4%. Học sinh của nhà trường luôn được bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng và đối xử bình đẳng, được đảm bảo những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh an toàn để học tập và rèn luyện, được đảm bảo các quyền và bổn phận của học sinh. 100% học sinh thực hiện tốt 5 nhiệm vụ học sinh tiểu học năm học 2020-2021. Trường có tổng số 699 học sinh. Học sinh đúng độ tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%. Học sinh học đúng độ tuổi đạt tỷ lệ 98,5%. Trong năm học 2019-2020, học sinh của trường đạt hai giải trong hội thi ý tưởng trẻ thơ đạt 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng hội thi cờ vua cấp tỉnh. Học sinh tham gia Hội khỏe phụ động cấp thành phố lần thứ 22 năm 2020 đạt giải nhất toàn đoàn, cùng nhiều giải thưởng cao trong các hội thi do ngành giáo dục tổ chức. Nhiều năm qua, được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo các cấp và sự ủng hộ của nhân dân địa phương, hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của trường ngày càng được xây dựng khang trang, đảm bảo các yêu cầu dạy và học. Trường có tổng diện tích hơn 11.000 m2 với 20 phòng học. Mỗi phòng học có diện tích 42 m2 và các phòng chức năng riêng biệt như phòng âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, tinh học, phòng giáo dục thể chất, thiết bị giáo dục, phòng truyền thống và hoạt động đội với các trang thiết bị dạy học hiện đại. Phòng học đảm bảo đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, an toàn cho giáo viên và học sinh theo quy định vệ sinh trường học. Mỗi phòng học được trang bị đầy đủ hệ thống đèn, quạt và tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học theo đúng quy định. Mỗi lớp có một TV kết nối mạng nên tiện cho việc giáo viên khai thác trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học. Hệ thống Wi-Fi được phủ sóng toàn trường. Khuôn viên nhà trường được trồng nhiều cây xanh đảm bảo yêu cầu về xanh sạch đẹp. Học sinh có sân bóng đá để các em rèn luyện mỗi ngày. Tỷ lệ sân chơi, bãi tập chiếm 42,3% tổng diện tích. Khu vườn trường có diện tích 324 m2. Khu cây xanh có diện tích 172,5 m2. Ngoài việc tạo môi trường xanh sạch đẹp cho nhà trường, còn là nơi góp phần giáo dục môi trường cho các em. Ngoài ra, trường có một sân chơi được bê tông hóa, một sân bóng mini, sân cầu lông đường chạy đảm bảo theo quy định. Sân trường còn bố trí xích đu và thiết bị vận động, xà đơn, trụ bóng rổ, ghế tập lưng bụng để phục vụ cho học sinh được vui chơi trong giờ ra chơi. Những năm qua, trường tiểu học Vĩnh Phước luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa 30 trường giáo dục, nhà trường, gia đình và xã hội. Qua đó, quy động được sự quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của toàn xã hội. Đặc biệt, là ban đại diện cha mẹ học sinh đã đồng hành cùng với nhà trường trong mọi hoạt động nhằm đem đến cho học sinh một môi trường học tập vui chơi lành mạnh và tích cực. Trong mỗi năm học, nhà trường còn phối hợp thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội, chống ma túy xâm nhập học đường và giáo dục an toàn giao thông trong trường học cha mẹ học sinh phối hợp cùng với nhà trường tổ chức tốt việc thực hiện dạy học hai buổi trên ngày và tổ chức bán trú, hưởng ứng tích cực trong việc triển khai cho học sinh học Anh văn tăng cường với giáo viên người nước ngoài và học sinh học Anh văn từ lớp 1. Công tác chăm sóc và tạo điều kiện cho học sinh nghèo, học sinh khó khăn đến lớp được quan tâm. Hàng năm, nhà trường xây dựng thực hiện kế hoạch, chương trình và các hoạt động giáo dục đầy đủ theo quy định Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học được tiến hành bài bản. Hoạt động giáo dục thể chất được thực hiện thông qua giảng dạy bộ môn thể dục, hội khỏe các cấp và các hoạt động thể thao nhằm giúp học sinh rèn luyện thể chất. Nhà trường thực hiện dạy đủ các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng thời khóa biểu cho tất cả các môn theo chương trình, đúng theo quy định của ngành và phù hợp tâm sinh lý của học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp như múa dân vũ đầu giờ, các buổi truyền thông kỹ năng sống, hội thao và trải nghiệm đã góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Từ đó, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được thực hiện tốt, ngăn chặn hiện tượng tái mù chữ ở địa phương đạt hiệu quả cao. Trong năm qua, phường 1 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt tỷ lệ 99,8%, tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 100%. Với những kết quả trên, trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Ngày 14 tháng 1 năm 2021, trường tiểu học Vĩnh Phước vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là niềm vinh dự, là những phần thưởng cao quý của cấp trên ghi nhận công lao to lớn của cán bộ giáo viên nhà trường trong quá trình xây dựng, phát triển để khi nhìn lại cán bộ, giáo viên nhà trường đều thấy vui hơn, tự hào hơn để các thế hệ học sinh luôn vững bước trên mọi nẻo đường. Bước đường đi tới tuy còn nhiều gian nan, nhưng thành quả trái ngọt ngày hôm nay là nền tảng vững chắc để trường tiểu học Vĩnh Phước tiếp tục vươn lên, khẳng định vai trò quan trọng của mình, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước.